từ từ thôi ờ, đi từng người thôi nha ôi đầm bên kia xả cạn hết rồi nước là, là thấy ok đã <laughs> đụng đụng lỗ nào quốc lỗ đó đúng không <laughs> chưa chỉnh rắc gì chưa quá á xả rắc nhẹ thiệt nhòi nha dính cho nó chạy nha chứ lưỡi đó em đánh mà em không thay lưỡi là thua rồi bất cứ con mồi nào luôn không có cái con mồi nào mà mà lưỡi ấy hết á à, mang cần ngắn quá thua mang con cây này hả? đúng rồi anh giờ mình đang câu trộm <laughs> ngon đít nước cạn nhách ở cha nhìn vậy là nước cạn lắm à cá đối nó quầy quá quầy ta

sớm mở hàng của em cá chẽm có kèm hơn kìa kẹp làm gì đến mấy phát là lụm được em cái chẹp không, không lên luôn lên Ôi. <laughs> hàng chuối xanh giờ quá con cá chụp tấm hình con này con ký mấy hả ký anh khoảng ký khoảng hơn ký chút xong chưa mình đi hả lên đây cái cái kềm cái kẹp hả đâu có gì đâu anh đậm đây không sao hết canh đường đi nhìn đường đi té là rớt điện thoại ạ à. dám dạ, đâu anh mấy cái này không có trống gì đâu á nước muối mà trống gì anh rớt còn hoài biển luôn á <laughs> anh ra mặt rồi nè có dạ. tia á dạ cái đó tỉnh anh nhảy xuống đấy anh té biển á dạ thôi nó tia lên rửa nước coi chừng cây gai nha anh đầm này có ai coi chừng của người ta kéo cá khéo khéo à kéo cá khéo khéo chừng người ta ra rất nhẹ không rất nhẹ quá chưa chưa chưa chưa nó đang thả mà cái đó anh đang thả cái đó đang thả mà thả thả thả thả anh đừng có giữ buôn nha ừ, đừng giữ buôn nha nó đang chạy á Ủa, sao, sao, rồi ngắt nha kẹt đâu vậy lẹ lẹ lẹ tốc độ không không sao không rồi rồi anh quay đi đấy đấy buôn chuột nãy giờ dính mấy con rồi hả hai con bự không chuột ơi bự không đây, đây. ừ phê phê phê nay chỉ ăn góc này thôi chứ nó không ăn góc nào á ừ. từ từ anh từ từ anh thả cho chạy ra thả cho chạy ra bấm bùm bấm bùm cho chạy ra chạy ra mình dơ cao lên à. kiếm cái kiếm cái cây câu mình cho nó quá cho nó chạy ra đi phải cho chạy ra mới được bây giờ bỏ buôn anh cứ cho chạy ra đi giờ không sao đâu sắp rồi không kẹt ngay giữa hay bay cầm cầm em lấy cậu mình á mình dỡ tới không kẹt giữa hai tàu lá rồi ra ngoài chưa ta chưa chưa nó lấy chèn câu kéo cá nó vô đi rồi từ từ từ từ cho nó ra lấy cần kéo cho nó ra. đi hướng kia ra là được nó chạy xéo qua đó mà buôn ôi đừng đổ thừa <laughs> anh buôn tột buôn tột đừng đổ thừa không chịu ra nãy thả câu nhiều quá ra kia con má đi lộn với mẹ rồi Đúng quần ở nhà bỏ bỏ bỏ điện thoại ra ngoài nha hết rồi chủ xị rồi ờ, chủ cá rồi xuống dưới <laughs> bắt lội bắt cá luôn bắt cho nó gọi là đúng không đúng rồi Làm... mát rồi các kiểu đâu như nó mang theo đồ nữa mà đúng không có có có mang theo đồ thời tới rồi đó anh <laughs> bỏ chìa khóa xe ra nha thôi ở ngủ đây luôn á xe <laughs> nó dục ở trong túi quần đó đây khóa xe này đúng rồi đó nhắc quên rồi đó kìa thấy không thấy không thấy không thấy nó dí không mấy lỗ này hoài anh anh anh giờ anh anh anh, anh lên anh nhấc cái cây có nó còn dưới cá nhảy nhảy đừng làm động nha <laughs> lại em không lên bờ luôn á nhẹ nhẹ thôi anh dạ. nhỏ nhỏ vậy không hả không con kia bự mấy ký nhỏ con hành sáng à. Ờ, con nào lớn không rồi chưa chưa chưa anh chưa anh nè anh cầm cần chơi đi kéo cá đồ gọi là cầm khúc giữa nè ờ, làm phim đồ kẹp dùm ảnh nha con đầu tiên hả anh trắng ờ? ớt ơi câu được một bầy vậy hả nguyên một đám nhí nhí luôn <laughs> trời ơi năm sáu con luôn trang nha mồi nó lần đúng mặt nước á tầm mét á hồi nãy nói lấy mồi đúng một mét không nước con này để bé chín nó đi đi cạn quá <sighs> nóng quá <laughs> con cá đầu tiên của em cá chẽm thép em không thả con này <laughs> dạ ăn ăn luôn xương cho nó hên cái hên thả được con đầu tiên không dám thả con thứ hai em sẽ thả hai màu luôn con con em đang đánh cũng con anh bát đấy Ây da. Dạ. sâu nó lại không thì dạ, dây dạ. sâu em đang cột ba con nặng sâu này luôn cũng chết bọn nó cái kiềm nó mũi kiềm Ồ, nãy giờ có điều kỳ đây mình cũng ném xa ta Ném tới đảo luôn này xong